chào tất cả anh em nhé thì tiếp tục cái video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho tất cả các anh em biết về cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 và hiệu quả nhất hoàn toàn là không tan tích anh em nhé thì đây chính là cái bộ đồ chơi nón quét báo dung tài xỉu bịp mới nhất 2020 dành cho tất cả các anh em đi chơi tài xỉu đi lắc tài xỉu bịp và đi đánh tài xỉu nó mang lại cho anh em cái độ hiệu quả và cái độ chính xác rất cao luôn thì đây cũng là cái cách đánh tài xỉu luôn thắng anh em nhá thì bộ đồ chơi này tôi không dám đảm bảo cho anh em là 100 phần trăm tại vì nó còn những cái chén phản của nó nữa nên là tôi chỉ dám ba cho anh em là 80 phần trăm khi anh em sử dụng cái bộ đồ chơi hột tài xỉu cảm ứng nó quét báo dung tài xỉu thì cái nón nó sẽ báo dung cho anh em biết là cái chén đấy nó có mặt lục không anh em nhé thì cái bộ đồ chơi hột tài xỉu cảm ứng của tôi đây tôi đã làm vào trong mặt lục rồi anh em nhé khi là mặt lục nó ngửa lên và tôi bật máy này lên thì nó sẽ báo dung cho tôi biết được là trong đấy chắc chắn sẽ có mặt lục thì tôi cũng sẽ chia sẻ cho anh em cái cách chơi cách sử dụng làm sao để cho hiệu quả và cái chính xác cao nhất cho anh em thì cái bộ đồ chơi này hoàn toàn là không có tan tích nhưng mà hôm nay thời gian tôi hơi, ít nên là tôi cũng không thử tan tích cho anh em bao giờ anh em muốn mua cái bộ đồ chơi hột tài xỉu cảm ứng và cái nón kết báo dung tài xỉu này thì tôi cũng sẽ cho anh em thử tan tích nha anh em thì đó thì tôi cũng sẽ anh em nào mà ưng ý thì lấy không ưng ý thì thôi trả lại tôi đúng không thì bên tôi rất thoải mái cho anh em luôn nhá cái cách chơi của nó thì cũng rất đơn giản thôi anh em chỉ cần là anh em mang được cái hột tài xỉu cảm ứng này vào trong các sân chơi tài xỉu thì tôi bao cho anh em cái bộ đồ chơi này nó sẽ chơi được 10 đến 15 ngày nó rất hiệu quả luôn đây là cái hột tài xỉu cảm ứng thì anh em cứ đặt pin tôi và tôi sẽ làm cho anh em nhé tôi không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa tôi cũng sẽ thử cho anh em cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi nó quét tài xỉu bịp mới nhất và cái hột tài xỉu cảm ứng không tang thì những anh em nào mà đã chơi và đã sử dụng cái bộ đồ chơi này cũng như là các bộ đồ chơi tài xỉu bịp khác bên tôi thì anh em cũng thấy được cái độ hiệu quả của nó mang lại rồi đúng không anh em thì bây giờ tôi cũng sẽ thử luôn cho anh em vài chén để cho anh em biết cái bộ đồ chơi này có phù hợp với anh em hay không và có dễ chơi hay là chuẩn xác hay không nhá đó thì bây giờ tôi cũng xin phép anh em là tôi đội cái nón quét đây là cái nón quét anh em nhé tôi đã làm cái nón nón vào cái và vâng, thì tôi đã làm cái máy báo dung và cái ờ, máy quét vào trong cái nón này rồi anh em nhé chỉ cần là đội lên và anh em cảm nhận được cái độ dung của nó anh em nhé đó anh em bật máy lên và có lực là nó sẽ báo dung đó tôi vừa bật lên mà máy báo dung âm ầm rồi đây này đây tôi lắc cho anh em vài chén này chén này có lúc anh em này đó hai ba năm à, hai alo à ba năm sáu tôi xin lỗi ba năm sáu có lúc anh em nhé rất cái chén này là anh em ăn tuyệt đối rồi này tiếp tục này vâng cái chén này vẫn có lục anh em nhé lục tài đó 246 lục tài nha anh em đó thì cái chén này là không báo dung nó không có lục đó. đó đúng không anh em 113 không có lục anh em nhé tiếp tục chén này tôi đánh hết tiền vào mặt tài anh em nhé có lục này đúng anh em 246 có mặt lục này tiếp tục chén này tôi đảm bảo luôn cho anh em vẫn sẽ có mặt lục đúng anh em 446 vẫn có lục anh em nhé tiếp tục này vâng thì chén này không có lục này anh em không lục là không báo dung đúng anh em 123 không có lục đó thì bao giờ có mặt lục thì mày mày báo dung báo dung anh em nhá thì không bao bao giờ mà không báo dung á thì anh em nên đánh vào mặt xỉu ít tiền thôi nhưng mà anh em nên đánh vào hoặc là anh em bỏ chén này đúng không anh em đó cách chơi rất hiệu quả đây tiếp tục chén này có lục này anh em mở luôn đúng không anh em bão lục luôn này tiếp tục này hết lục rồi anh em ơi chén này anh em đánh xỉu đi hai ba bốn chín điểm xỉu anh em nhé thì vừa rồi tôi cũng chỉ nhắc cho anh em vài chén để cho anh em xem được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi cái nón quét báo dung tài xỉu bịp mới nhất bên tôi và cái hột tài xỉu cảm ứng không tang giúp cho tất cả các anh em đi chơi tài xỉu đi lắc tài xỉu luôn đạt được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác thì uh, anh em nào mà cảm thấy bộ đồ chơi này có phù hợp với anh em khi đi chơi tài xỉu đi lắc tài xỉu bịp và đi đánh tài xỉu hiệu quả anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi nón quét tài xỉu báo dung mới nhất này bên tôi thì anh em cứ liên hệ cho tôi vào số điện thoại tôi đã để trên màn hình rồi anh em nhé thì bên tôi cũng sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 24 anh em nhé cái video của tôi cũng đến đây là kết thúc rồi anh em nào mà thấy hay thì hãy cho tôi một like một chia sẻ và hãy đăng ký kênh để xem những cái video mới nhất và các bộ đồ chơi tài xỉu bịp hiệu quả nhất anh em nhé chào tất cả anh em hẹn gặp lại anh em ở trong các video sau